bạn có một câu hỏi, bạn gõ nó lên Google. Khi bạn muốn tìm hiểu về một thứ gì đó, bạn cũng có thể tìm được thông tin ở trên Google. Và khi bạn muốn mua một món hàng thì bạn cũng có thể tìm được nó ở trên Google. Tìm kiếm là nguồn lưu lượng mạnh mẽ nhất hiện nay trên internet. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng 60 đến 80% lưu lượng truy cập vào các website thì đến từ việc tìm kiếm. Vì vậy, nếu bạn là một chủ doanh nghiệp thì bạn có thể bỏ lỡ một cơ hội lớn nếu phớt lờ việc tối ưu công cụ tìm kiếm hay gọi tắt là SEO. Tại khóa học SEO căn bản dành cho người mới bắt đầu này, bạn sẽ học được các kiến thức nền tảng nhất về SEO và cách vận dụng chúng vào thực tế. Khóa học bao gồm 5 phần với nội dung từng phần như sau. Phần 1 tổng quan về SEO, phần 2 cài đặt công cụ, Phần 3 nghiên cứu từ khóa, phần 4 Onsite SEO và phần 5 Offsite SEO. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ học được cách làm thế nào để nghiên cứu từ khóa và chọn ra cho mình được những từ khóa có thể dễ dàng tiếp cận với các khách hàng tiềm năng. Với Onsite SEO, mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu các trang sản phẩm trên cửa hàng Azicat và với Offsite SEO thì có thể giúp bạn tăng lưu lượng tìm kiếm trên Google. Hãy đồng hành cùng mình và bắt đầu bài học đầu tiên về SEO ngay bây giờ.